Sư tử nhảy vọt sông tới chú voi con ở phía trước. Sau khi trèo lên lưng của chú voi, nó gắng sức cắn xé cột sống lưng. Tính toán khiến chú voi ngã xuống, chú voi nỗ lực duy trì sự cân bằng, thế nhưng rõ ràng nó không đủ kinh nghiệm. Con sư tử sau lưng lắc lư trái phải, rất nhanh chóng chú voi không chịu được gánh nặng mà ngã xuống đất. Thế nhưng chú voi lại không dễ dàng chịu thua. Rất nhanh nó lại đứng dậy, nó thử vung ngã con sư tử trên lưng. Sư tử hiển nhiên không dễ dàng để voi con chiến thắng, vì vậy chú voi chỉ còn cách không ngừng chuyển động. Chú voi kéo dài thời gian để đợi mẹ tới. Thế nhưng sư tử lại không muốn từ bỏ chú voi con, sư tử bắt voi con bằng móng vuốt, sau đó trà đất bằng hai chân sau. Điều này khiến mức tiêu thụ tối đa năng lượng của voi con. Không thể không nói con sư tử này thật là thiên tài chiến thuật. Sau khi kéo một khoảng cách nhất định chiến thuật của con sư tử cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Voi con vì không thể trụ tiếp một lần nữa lại ngã xuống đất. Nhưng đối với sư tử mà nói, chú voi con này cũng vô vùng khỏe, bởi vì nó căn bản không thể đủ sức để chạm đến yết hầu của voi con. Chính lúc sư tử đang nỗ lực lật ngược voi con, thì một con sư tử khác khí thế mạnh mẽ tiến đến chiến trường. Đối diện với sự bao vây tấn công của hai con sư tử, voi con không thể nào chạy thoát, cho dù voi con không ngừng vùng vẫy, thế nhưng với trọng lượng 400 kg đè lên người voi con nó cũng không thể động đậy nổi. Huống hồ sư tử đã giữ chặt yết hầu của nó. Nhìn thấy bốn chân chú voi con không ngừng động đậy có thể thấy sự nghẹn thở và cảm giác đau đớn đã truyền đến khắp cơ thể của chú voi con. Hơn nữa còn nhìn thấy máu chảy ra từ miệng nó. Sư tử cắn trọn lớp da sâu của nó. Chú voi con lúc này, vì cảm giác nghẹn thở quá mạnh mẽ mà bản thân không ngừng dùng mũi chạm vào miệng, có vẻ như nó đã sắp chạm đến giới hạn cuối cùng rồi. Sư tử vì thế mà cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, không chỉ vì khả năng chiến đấu đáng sợ, càng là do dựa vào lực lượng bầy đàn của chúng. Vậy thì khi sư tử đối diện với một đàn trâu nước thì sẽ như thế nào? Đa số đều nói động vật ăn cỏ sẽ, không đoàn kết gặp phải những chuyện này sẽ nhanh chóng chạy trốn. Đàn trâu nước ngày hôm nay sẽ dự định cứu đồng bọn tử trong đàn sư tử, cho đàn sư tử học một bài học. Khi đó có hai con trâu nước can đảm đã bắt đầu trêu chọc sư tử. Thế nhưng vẫn còn sợ hãi lực lượng của sư tử nên đã quay đầu chạy, mà một chú trâu nước đầu đàn lại không hề chuyển động. Một bước thay đổi sau một hồi quan sát thì tiến bước lớn qua. Các con trâu khác cũng hiểu ngầm theo sau, Cảm giác ngột ngạt màu đen này thật sự đáng sợ. Những chú sư tử nhát gan trực tiếp bị dọa mà bỏ chạy. Những con dũng cảm hơn thì cười toe toét thế nhưng sau khi đàn trâu một lần nữa lại gần, các con sư tử khác cũng đều lần lượt chạy trốn. Hơn nữa đàn trâu phía xa vẫn còn lần lượt tập trung hướng về chỗ này. Xem ra đàn trâu này thật sự muốn đánh bọn sư tử này rồi. Thế nhưng có duy nhất một con sư tử không chịu rời đi. Nó vẫn không chịu từ bỏ con mồi của mình, cho dù đàn trâu đã vây quanh nó. Nó sợ hãi không ngừng đàn trâu này. Không thể không nói, con sư tử trưởng thành này thật là có tiềm năng trở thành vua sư tử. Sau vài vòng đàn trâu vây quanh, nó cũng không dám tấn công sư tử. Có thể đây chính là nỗi buồn của loài động vật ăn cỏ. Nhưng cũng có lúc những con sư tử dũng cảm cũng sẽ bị bỏ mạng. Bạn nhìn đàn trâu nước đen xì này, lại nhìn màn trời đầy bụi có thể nhìn thấy chỗ này chắc chắn đã xảy ra việc lớn. Hóa ra một con sư tử ở lại một mình đang bị đàn trâu tập trung lại. Nhìn trạng thái của sư tử rõ ràng đã không còn sức lực phản kháng. Trâu nước không ngừng ném đi ném lại sư tử. Xem ra chỗ này đã phát huy sự thù hận của thời đại. Cho dù sư tử người nó đã đầy máu, nhưng đàn trâu vẫn không từ bỏ sự công kích của nó. Có vẻ như sự đoàn kết của loài động vật ăn cỏ này rất đáng sợ. Cuối cùng đàn trâu lại lần nữa tiến hành xử con sư tử này. Hơn nữa trâu nước đến xung quanh càng ngày càng đông. Xem ra cho dù sư tử chết thì đàn trâu cũng không có ý định từ bỏ.